no một điều anh đã biết trước rằng là chỉ còn khoảng cách sẽ không thể nhớ nhau nhưng mà em đã lỡ điều son của em yeah. Dạ, giờ tao muốn tuôn giống như vậy muốn nhiều không bắt luôn rồi ok Do đây chỉ luôn nếu như muốn đóng tuôn như vậy thì các bạn phải có microphone sao kẹt một cái laptop và đặc biệt là một cái phần mềm autotune nếu như muốn đóng tuôn thì ta sẽ chọn vào phần classic thành cổ điển như vậy rồi sau đó mình sẽ tăng cái return speed này thấp xuống hết cỡ thì lúc đó ta sẽ có một cái âm thanh đó thì ta có thể hát bất cứ một bài và đóng tune maximum và nếu như tune quá nhiều chúng ta giảm lại thì ngược lại ta sẽ tăng cái retune speed này lên trở lại thì lúc đó sẽ giọng của ta sẽ trung thực và không còn bị ảo nữa tune thì đối với những dòng nhạc như là bolero, trữ tình hoặc là nhạc thì mình sẽ để tune khoảng tầm 35 đến 40% thôi. Còn khi mà hát nhạc trẻ thì ta sẽ tăng khoảng tầm 20 hoặc là 15 hoặc là 10 tùy theo cái mục đích mà mình hát bài nhạc đó hoặc là muốn ít hoặc nhiều. Và mình là Trường trình đến từ Bell Studio.